Ta sẽ chơi Timo Captain Timo on duty Thoát đi À thôi đừng thoát <laughs> Tao chơi Timo tệ mức đấy đâu What the hell Thì mình có Akali là AP rồi mà nhỉ Còn thằng Malphite tao không biết nó tính lên AP hay là AD mà Tao à, không AP Tao lên sát lực Ok, thế ta chơi Timo vậy Lại chúa Sao game đi à? <laughs> Thôi mày đi AD đúng không Thảo? Ờ hớ Mày tốc biến đi Mày tốc biến đi không ra chơi sát lực đấy nó thế ra tao cái gì đấy là lên dạ kiếm đấy cho mày lên dạ kiếm luôn nhớ mồm mày nói đấy nhá thì tao đi mà mày oh ờ, no ờ. boom easy oh. Yo, đéo chị ơi, mày xuống tinh ngục okay. rồi. Đi xin cứ nhúng được. Đi xin. Quy. Quy. Wow. Oh, oh. Không còn gì buồn hơn việc này. Oh, Ô... À. Ta thật sự không còn gì đến nữa. <laughs> What the hell? Yeah, thế là ước mơ chơi sát lực của tao lại biến thành sự thật rồi. Oh man, ôi không. Oh no. Ok, đừng nó đã gan tao đến lần này lần thứ hai, cũng buồn. Oh, no. Explosion. Mia boy. Boom beat easy. Oh no. Boom quy. Ba. Hell yeah, tao ăn một nửa súng nặng. Ăn bỏ đi, Paki ơi. ô thắng thằng đã trở lại. Oh chết Tao không chết. Boom. Oh, ờ, oh shit. Oh. Sao đã chết? Bùng. Em biết gì? Tao biết mày lạc quan nhưng mà... Không, tao đang không lạc quan. Tao biết chúng ta sẽ thắng trận này. Đéo, em đi làm ơn. Dạ. Ủa, đam hơi đau đấy. Ờ, mày lên đồ lại đi. Mẹ này lực thật cái bếp mẹ đi, chí. Chơi nó. Bác cái mập, bác cái mực. bác cái mập. Yeah, winnable. 6, 5, 4, 3, 3 nó, đông luôn. Tông luôn Một. Boom Boom Boom Holy shit Ồ oh, nó nói chuyện rồi thế chưa thắng nữa thắng nữa Thắng nữa sự lần hai của các con rất lực chưa Thì là thắng của mình trận này không phải là 100% mà là 101% rồi Lo gì Tức là 100% nhưng về team nó 1% về team mình á Không 100% nhưng về team mình còn 1% như về team mình Fuck him up Fuck him up Ôi cầu, ok, ok, ok Ok, em trở lại cái nấm này nữa Boom, do easy Em ngoan quá Do easy, ăn rồng, ăn rồng, nhanh lên, nhanh lên Oh wow, bom này Chết chữa Có đầu Fuck you bitch Ôi Và nó chết không, chết, chết, chết, yeah Buồn, buồn Nice Ủa, ở zombie đâu? Đúng ồ quên tắt ôi Yeah, có sát lực yeah. yeah. Đó là cái đồ tệ nhất đời tao mà tao từng thấy mày ạ. Màu có sát lực. Yeah, một mày sát lực. Tao sẽ không bao giờ quên cơn ác mộng này. Tao sẽ nhớ mày nó. <laughs> Bằng chứng duy nhất cho việc thằng rừng nó không áo ca là con blue của tao nó mất. Ờ, nhưng mà thằng Ô, oh, đây rồi. Bùm, ý gì? <laughs> Dối. Ok, nó vừa bốn về kiếp tốc biến chúa oh fuck yo ấy đến này đến này đến này nó trả thù kìa chí Fuck you, bitch. đi solo mất Fuck you, bitch. Bởi vì nó thắng tao. oh, hoặc là không, mày tuổi. Oh. Rồi, tao đã ăn xong, tao lên. Rồi, xong toàn chết rồi đấy. Đấy, đừng lo, tao sẽ đến để trả thù. What's up, boy? Sao nó đứng lại ở đấy vậy? bam người tháo mà bùm nó kiểu mất go go go đi đi đi đi đi đi đi đi đi Chờ What the fuck Dối Hai thằng boss mà tốc biến, mà tốc biến, mà tốc biến Oh fuck Dối Ok <laughs> Oh no Oh, ôi, Linh What the fuck được rồi đấy Easy quay con mẹ đi, cái mẹ mình đi Mày quá yếu Oh no Rồi đi về Đứng lại bắn A thế, let's go Tại vì nó là cái Bạn luôn toàn Hay lắm <laughs> em thêm một ta đéo giúp mày nhé, bye bye <laughs> tám rồi nó vừa bị chụp bắn hai lần xin chào <laughs> what the fuck chị ơi đường chị ơi đi về à bị pt up ok nhà mình có bộ đồ không Yes sir. Oh ờ, ờ. man. <laughs> Nó sắc mày đấy cẩn thận. Ống khí Bài Chạy đi con da Này, cái giá của mày Ăn rong đi Nó đâu rồi Bật ờ, đi tao được sản Nó đẻ xanh Đây Bật nấp hả hả Bật tím mập Vai hai <laughs> cái bóng biến Bẩn căng Bật tím mập Vai choáng ôi tung Bà Thích nhìn không? Wow, cũng ghê à. Người lạ lại chúa Sao up boy Easy Chia đến 5 giây Oh fuck Em Joshua Chơi em Joshua cực bốc nè No, một máu quá buồn Oh, oh, oh, oh, oh, chị ơi Zeno chị ơi Yeah oh fuck Oh shit okay, ờ. Ok Oh Um Sao kia cười vậy <laughs> Mày không biết cái chuyện gì vừa xảy ra trước mắt tao đâu Hiểu ra à, có mía boy Anh đang mua đồ Nó đang mua đồ Tìm được <laughs> còn ba người Oh fuck in the game Oh shit Tại sao chúng ta vẫn trên game vậy Ôi không tại sao chúng ta vẫn trên game vậy Mọi người Ôi, Mọi người Sao chúng ta trên game What the fuck Thắng ơi ờ. What the fuck Nhưng Ồ oh, Toàn ơi Oh shit ta ơi Oh fuck Go go go go Oh shit Let's go dạ. nice one. Yeah. Oh, ăn cua.